À, chào anh em nhé Hôm nay shop xin giới thiệu với anh em một cái ờ, thiết bị Đó là máy quay hồng ngoại nhé Máy quay hồng ngoại Để hỗ trợ cho anh em bắn đêm Và đồng thời này cũng là cái máy quay ban ngày Thu ảnh có nghĩa là giúp cho anh em ngắm được hình ảnh trên màn hình này này Ngắm hình ảnh từ kính ngắm trên màn hình Thì có nghĩa là kính ngắm dấu cộng bao nhiêu ấy Thì nó hiện lên đây hết Thì bây giờ thay vì mình đưa mắt vào nhòm Thì mình chỉ việc nhìn ở trên màn hình để mình điều chỉnh thôi nhé bây giờ giới thiệu giới thiệu cho anh em cho các bác biết là những cái bộ phận tiếp theo này thứ nhất là có một cái khay sạc pin khay sạc pin này là gồm 4 quả nhé 4 quả thế nhưng mà thực tế nó chỉ dùng cần dùng đến 3 quả thôi 3 quả thì là bao gồm hai quả ở đây này hai quả cái màn hình này này hai quả màn hình này hai quả màn hình này và một quả trong đèn hồng ngoại nhé một quả trong đèn hồng ngoại này thì đây tôi tháo dần dần cho các bác xem đấy, cách lắp luôn các bác nhé đây là cái đèn à, đây là cái màn hình này màn hình nó có cái chân dây 221 này là rắc này là rắc cắm nối nhé rắc cắm nối rắc cắm nối với máy quay nhé máy quay nằm ở đây đây tôi tháo ra cho các bác xem luôn bạn hướng dẫn được các bác cách lắp luôn nhé có động tác đi theo này à, các bác nối ra này Rồi ta sẽ bác lấy được cái máy quay ra đây là cái mắt cam ấy đây là chính là cái mắt cam các bác nhé mắt cam này à, cái đèn hồng ngoại này nó có cái kẹp này nhé đèn hồng ngoại này có kẹp này các bác này Đấy, các bác xoay ra các bác kẹp ở một bên ở một bên còn lại các bác kẹp vào kính ngắm nhé thế cái này thì trong này là có pin này trong này có pin các bác này cái quả pin này chính là cái quả pin mà khi mình dùng hết mình đưa để mình nạp nhé mình đưa hay để mình nạp này các bác lắp lưu ý này đầu dương xuống dưới nhé Đấy. tôi hướng dẫn cho các bác cách lắp chi tiết cụ thể nhất đấy các bác để ý kỹ nhé không để bỏ sao đèn là nó không sáng nhé cái đầu này đầu dương đầu cộng này các bác cho xuống dưới đấy các bác xoáy vào để các bác bấm công tắc này là đèn hồng ngoại nó, nó hoạt động này bây giờ ngoài hoạt động thì từ phía xa mình nhìn thấy hồng hồng rồi thôi mình nhìn thấy hồng hồng rồi thôi nên nó không có dọi ra kia thế nào đâu đấy để gọi là đèn hồng ngoại nhé thì các bác có thể kẹp vào cái kính ngắm này cái kính ngắm này thì cái chỗ chân mắt kính ấy, thì nó giữ một phần này thôi nó sẽ dư được một phần nữa để các bác kẹp lại các bác xoáy vào thì bây giờ các bác tùy các bác để dọi ở trên nha có để dọi ở trên dọi ở ngang hay dọi ở dưới tùy các bác nhé tôi để trên trách này thì nó dễ chịu hơn nó dễ hơn nó không vướng nó các bác kẹp đèn hồng ngoại vào cái chân này ấy, là cái chân bắt ờ, màn hình này nó sẽ có đi theo bộ cho các bác luôn nhé gói lên trong bộ con luôn dây này dây to thì các bác bắt cái chân này vào ống ngắm nhé các bác bắt chân vào ống ngắm sau đó các bác bắt màn hình vào màn hình vào đây Đấy, và các bác tiến hành à, xếp cái ốc này ạ nó sẽ giữ được màn hình nhé Đấy, giữ màn hình các bác lưu ý kỹ này cái màn hình này nó còn một cái lớp bóng bảo vệ nhé thì nó sẽ có cái xước xước là cái dấu lau ấy các bác cầm cái nút xanh các bác lột ra ấy, thì sẽ ra cái màn hình chính nhé chứ không phải mình mà nó xước này đâu đây là còn một cái lớp ni lông bảo vệ nữa nhé à, cái bộ của mình ấy, thì nó sẽ cho đi theo một cái ống một cái ống như này đây tôi nói ra một cái ống này nhá ống này thì các bác uh, phía đầu ốc này thì các bác cắm vào ống ngắm các bác cắm vào ống ngắm nhá và cái bộ này nó sẽ cho đi theo các bác một cuộn băng keo sẵn bác đã nói kỹ hơn cái cuộn băng keo này để quấn vào đây này cuốn đây để các bác tí ốc vào cho đỡ sức kính ngắm này nhé thế còn các bác khi các bác lắp các bác lưu ý này lắp đầu phía ốc cắm vào đây để nó ghi đầu rãnh này này là các bác quay lên trên nhé các bác quay lên trên thì sau cái mắt cam này các bác thả vào đây thì hình ảnh nó mới phải nhé thế nếu mà mắt cam này mà xoay đi hình ảnh nó sẽ nghiêng đi và các bác xoay mắt cam xuống dưới hẳn này thì hình ảnh nộn ngược thì cái hình ảnh nó thu được ấy nó sẽ nộn ngược luôn nhé nộn ngược luôn đấy hình ảnh thu được thẳng đứng theo phương diện chuẩn là cái này nó quay lên trên cùng đấy các bác thấy không quay lên cùng thì các bác đưa cái mức độ nào các bác muốn nó dừng lại thì các bác hãm nó lại để tôi đút được kịch như thế này thì các bác lấy lục hát lục ra các bác hãm nó lại nhé đấy. rồi các bác kết nối dây lại các bác kết nối dây lại nhé kết nối dây lại này. rồi thế cái này có công tắc nguồn này, này. on ép này on ép nhé các bác nhé on ép đấy thế mà tôi nói thêm đây nữa phía sau cái nắp cam này, này. phía sau nắp cam ấy là cái công tắc chuyển đổi chế độ quay nhé chuyển đổi chế độ quay đen trắng hay là màu nếu mà các bác quay ban ngày ấy, thì là các bác quay chế độ màu à, cái này là tôi vừa mới quay xong là chế độ đen trắng này thì nó sẽ là ở bên tay phải bên tay phải nhé các bác gạt sang đây ấy, là chế độ màu thì các bác sẽ quay ban ngày thì ban ngày các bác nhìn thấy hình ảnh ngắm ở trên kính mình trên màn hình này luôn thì ban ngày không cần phải hỗ trợ đèn hồng ngoại ban đêm thì hỗ trợ điện thoại ngoại thì sẽ quay ở chế độ đen trắng nhé quay chế độ đen trắng đấy là cái các bác nếu như ý nhớ được cái công tắc đấy nhé đây, công tắc này là chuyển đổi chuyển đổi chế độ quay này ở trong này, này nhé các bác lưu ý kỹ này à, thế bây giờ như này là mình uh, bật công tắc này lên là cái này nó sẽ hoạt động nhé bật lên nó sẽ hoạt động à. thế bây giờ các bác nắp làm sao các bác nhìn này các bạn nhìn đây nhé cái màn hình này ấy, thì các bác nghiêng xuống hay nghiêng lên tùy ý các bác làm sao nhìn cho nó rõ nhưng vấn đề quan trọng ấy các bác nhìn thấy không đây là cái tâm cộng này nhé cái này cái tâm cộng này nhé các bác nhé Đấy, cái này cái tâm cộng này các bác nó lắp làm sao cái tâm cộng này phải nằm ở tâm của màn hình nhé nằm ở tâm màn hình thì mình phải điều chỉnh cái ống này này lên hay xuống trái hay phải xong bắt đầu mình giữ cân đối mình siết những con ốc này mình siết con ốc bốn chiều nhé thế còn bây giờ nhìn các bác nhìn này các bác nhìn thấy cái dấu cộng này nó sắc nét không từng dấu chấm một nó sắc nét thì cái vấn đề đấy chính là cái vấn đề gọi là vấn đề lấy nét nhé các bác nhé các bác lưu kỹ vấn đề lấy nét đây này cái lấy nét chính này trong phần cổ của cái cam này các bác này trong phần cổ cam này đấy đây các bác này đây nhá các bác người ta làm với cái nỗ này chính để cho các bác xoáy cái vòng này để các bác lấy nét đây các bác rõ màn hình xem không đây nha tôi bắt đầu tôi xoay này tôi xoay bỏ đi này tôi xoay lệch ra chỗ khác này đây các bác thấy không màn hình nó sẽ nhòe nó sẽ nhòe đấy dấu cộng nó sẽ nhòe các bác nắp vị trí ổn định rồi xong các bác phải xoay cái lấy nét này này các bạn lấy cái vòng lấy nét này này các bác lấy làm sao cho nó cái dấu cộng này này nó sắc nét nhất nó sẽ nhanh nhất thì các bác để lại đấy bây giờ mình chưa cần phải lấy hình ảnh đầu trước mắt là cái mắt cái cam này nó sẽ quay được cái dấu cộng đã quay được cái tâm cộng đã đấy. thì các bác lấy cho cái tâm cộng này sắc nét thì hình ảnh của các bác nó sẽ nét nhé các bác để im một chỗ các bác chỉnh là được không phải dơ lên nhòm chỉnh đâu đấy, các bác chỉnh cho cái dấu cộng này nó sắc nét nhất là nó gọi là ảnh đẹp nhất đấy rồi ok nhá đây ví dụ như tôi sẽ bật đèn hồng tâm lên các bác xem này nó là sẽ là màu đỏ này thì bây giờ mình đang quay chế độ màu ấy màu xanh này đấy nhá đây được ví dụ như tôi sẽ quay ờ, cái này quay còn cái ống ngắm ấy thì phải quay xa mới thấy được quay gần thì không thấy được nhé thế đấy là cái cách các bác lưu ý kỹ là cái cách nắp nhá cách nắp đây này, tôi dụng tôi nói cho các bác cái cách chỉnh lên nét rồi nhé các bác lưu ý kỹ này tôi lấy tháo ra thêm cho các bác xem này đây các bác chỉ cho các bác từng tí luôn nhưng nhiều khi cái này là khó dùng các bác sẽ lại không biết dùng đâu cái vòng này này là cái vòng lấy nét này nhá các bác lưu ý nhá vòng lấy nét nhá đấy các bác xoay làm sao cho nó nét nhất thì các bác để lại đây tôi sẽ xoay lên trên cái màn uh, quay cái màn hình đi tôi xoay lên đấy nét lên tường này tôi quay cái màn hình này rất là được đấy, trên ảnh đây, đấy trên tường nó có một cái bức tranh nhé, đấy. phải cho nó sáng quá đấy trên là có một bức tranh vậy đây đấy, tôi đang có đến cái bức tranh đấy thì này là cái cam này đang soi gần này các bác này em quay vào tường kia cho anh em xem đấy, đấy, đấy. đấy cái góc tường đấy đấy cái bức tranh mà đi bỏ phiếu đấy nhá đây em quay lại cam này em quay nhìn cái cảnh cái cam anh cầm tay này đấy tay tôi đang cầm cái cam tôi quay lên đấy đấy đấy nó thu vào cái màn hình này, này đây là quay ở chế độ màu nha các bác nhé thế ban ngày các bác quay chế độ màu nó cũng nét như này các bác không cần phải đưa mắt vào ngắm các bác chỉ để nhìn trên màn hình là các bác thấy được mục tiêu luôn nhé ở đây là cái lấy nét nhé đấy lấy nét này dây cáp rồi tôi rút dây cáp ra bật công tắc tắt công tắc đi nhé tắt công tắc đi đây tôi hướng dẫn cho các bác quan trọng nhất là cái cách nắp này này cánh nắp này nhé à, ví dụ như vậy này bây giờ các bác sẽ chỉnh cái màn hình của nó làm sao cho nó hợp lý đây tôi lại nối lại cái dây cáp lại cho các bác xem này lại dây cáp này chạy này bật này thì bây giờ là tôi phải nén nét lại này đây các bác thấy không nó mờ nhá tôi phải nén nét lại tại vì vừa đấy tôi xoay ở cái cự ly khác rồi đây tôi xoay nén nét làm sao các bác nhìn tay tôi này để cho cái lỗ này cho mình xoáy đấy đấy lấy nét làm sao cho đẹp nhất cái dấu cộng nó sắc nét nhất thì để lại rồi dấu cộng sắc nét nhất tròn trịa nhất thì để lại nha, rồi hình ảnh đẹp nhất để lại ok thế ra để cho nó chỉnh được cân ấy thì mấu chốt ở cái này này các bác này ở mấy con ốc này mới ở cái đầu này này giờ tôi nói tôi tháo lỏng hết ra đi thì các bác sẽ thấy ngay đây là tôi làm thử thì tôi vẫn còn kê nót cho các bác dùng cố định thì các bác quấn cho nó chặt luôn Đây đấy các bác thấy không các bác cầm cái ống này các bác lắc lên này các bác thấy dấu cộng nó sai chưa nó xây dịch chưa nó bám bên trên này nó sáng dưới này nắp qua trái này nắp qua phải này đấy, cái vấn đề nắp làm sao cho nó cân giữa ấy. các bác phải tự nắp nhé các bác bảo anh ơi làm sao mà nắp được cho cân giữa thì tôi không thể chỉ được đâu tôi chỉ cho các bác mấu chốt ở đây này làm sao nắc chỉnh cho nằm ở giữa rồi các bác giữ các bác xiết lại à, đây là tôi là tôi làm ờ, thử cho các bác xem mà tôi nót giấy đây tôi nót giấy đây này tôi nót cái giấy vào đây thế còn tôi có một cái băng keo lên tôi bảo vệ cái kính ngắm không nó xước thì cái đấy cái mục đích mà người ta cho theo cuộn băng dính ấy ngụy trang này mới đầu tôi là sao lại cho thêm băng dính này lại sang thế nhưng thực ra là để quấn vào đây nhé để cuốn đây cho các bác đút vào các bác chỉnh rồi. thì các bác thể đút sâu vào trong này đút sâu vào trong này thì cái ờ, cái mắt cam này, này các bác cho nuôi lại các bác cho nuôi lại làm sao cho nó vừa có cái thò cái đầu chỉ nét ra thôi đây như này vừa thò chỉ nét ra thôi thì phía ngoài này các bác bật cái công tắc uh, màu hay là đen trắng này này quay ban đêm và ban ngày nó dễ dàng hơn nhé thì đây là cái chọn bộ cái bộ phận mà của cái máy à, quay hồng ngoại hỗ trợ ban đêm rồi mà cam quay kính ngắm nhé ờ, hồng ngoại hỗ trợ ban đêm này còn ban ngày thì nó là một cái camera à, quay kính ngắm để cho các bác lấy hình ảnh như trên này để các bác làm mục tiêu nhé đấy. thì bây giờ đấy hướng dẫn cho các bác cách lắp chi tiết cụ thể đấy cách chỉnh cách dùng và những cái bộ phận đi theo cái bộ phận đi theo tháo lại cho các bác xem đấy đã có những bộ phận là đi theo còn các bác nào mà quan tâm thì vui lòng liên hệ với số điện thoại tôi để bên tiêu đề nhé đầu tiên là cái mắt cam này cái mắt cam nhé à, ờ, một cái khay sạc pin này khay sạc pin là bốn quả này một cái băng keo ngụy trang này hai hộp pin đây một cái ống này à, ờ, một cái ờ, màn hình này là một màn hình này à, cái chân bắt màn hình cái chân này là chân bắt kính chân bắt màn hình đây thì tôi phải lấy động tác tôi mới xoay ra được Đấy, chân bắt màn hình đây nhé à, ờ, một cái cong kẹp nhàm kẹp à, kẹp đèn hồng ngoại đây và một cái đèn hồng ngoại à, đèn hồng ngoại và nhàm đèn hồng ngoại thì pin bây giờ nó sẽ cho mình bốn quả để cho nó đủ vị trí nào nhưng thực ra là mình sẽ dùng ba quả đây các bạn không dùng thì các bạn để tháo pin ra nhé các bạn để dùng tháo pin ra hai hộp mỗi hộp hai quả như thế này đây là cái bộ phận của cái bộ máy tinh nhé đây là cái máy quay cam hồng ngoại nhé Đấy. thì cái này buổi mai ban ngày tôi sẽ cho các bạn thấy cái hình ảnh ban ngày của cái bộ này mà quay mang tới lại cho các bác xem nhé thì cực kỳ nét cực kỳ lưu ý luôn bác nào quan tâm thì vui lòng liên hệ số điện thoại tôi để bên video nhé rồi xin cảm ơn các bác xin chào và hẹn gặp lại